Xin chào các bạn thiếu nhi bé lai thiệt vui vì sự hiện diện của các bạn trong suốt những tập qua của chương trình Tô Màu Cho Bé Đó là món quà rất lớn khích lệ bé Lai cũng như các anh chị quanh hớp để cùng nhau tạo ra thiệt nhiều ý tưởng hướng dẫn cho các bạn trong chương trình. Hôm nay bé Lai không đến một mình mà có một người chị đã từng hướng dẫn chúng ta tô màu ở mùa 1 nè. Các bạn có đoán được là ai không? Yeah, đó chính là chị Giang Nghi. Chị Nghi và bé Lai sẽ cùng nhau tô màu nước cho bức tranh của tuần này có tên là Giấc mơ thành hiện thực. Chúng mình cùng bắt đầu thôi nào! Các bạn có nhớ ông Joseph mình đã tô màu vào tuần trước không? Tuần này chúng ta sẽ gặp lại Joseph và các người anh em của ông nè Sau khi bị các anh bán đi rồi bị vu an ở tù tại xứ Ai Cập Ông Joseph vẫn giữ một lòng tin cậy Chúa Vì thế mà ông đã trở thành một vị quan lớn tại Ai Cập các bạn thấy ông có ai không nè? Bức tranh này mô tả lại khung cảnh khi Joseph được hội ngộ với các anh em của mình tại Ai Cập. Nhưng cuộc hội ngộ này diễn ra như thế nào? Vì sao ông Joseph mừng vui, còn các anh em thì lại hoảng hốt? Các bạn có thể xem chi tiết tại YouTube One Hop Việt Nam, một phim hoạt hình kinh thánh cho thiếu nhi có đi kèm ứng dụng kinh thánh thiếu nhi, Bible app for Kids đã được đính kèm link bên dưới. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào tô màu thôi Chúng ta sẽ bắt đầu với ông Joseph trước nhé Lúc này ông Joseph đã vô cùng quyền lực Vì thế mà quần áo ông mặc vô cùng sang trọng Chị Giang Nghi và bé Lai sẽ chọn ba màu chính là vàng, xanh dương, đỏ để tô cho trang phục của ông Joseph Màu vàng và xanh dương dùng để tô xen kẽ cho mũ Vòng đeo cổ trước ngực, trang phục ông mặc vì khu vực tô màu này khá nhỏ nên các bạn nhớ tô chậm rãi thôi Chúng ta không cần vội, không khéo lại sẽ lem màu qua các khu vực khác đó Riêng trang sức được đeo nơi tay, chúng ta sẽ dùng màu vàng để tô Bên cạnh đó, mình có thể dùng màu cam để nhấn nhá nhằm tạo sự khác biệt ở các vòng đeo nơi bắp tay Cái này các bạn cứ tự do sáng tạo nha con màu đỏ sẽ dùng làm điểm nhấn cho các phụ kiện trên trang phục lẫn vòng đeo cổ của ông Joseph. Cuối cùng, để hoàn thành nhân vật này, các bạn đừng quên phá màu hồng nhạt để tô lưỡi của ông. Phối giữa màu cam và thiệt nhiều màu trắng để có màu da và tô da mặt, da tay, thân và chân của ông Joseph nha. Mình đừng quên giữ lại màu da người này để lát nữa tô cho các nhân vật còn lại nhé. là chúng ta đã hoàn thành ông Joseph rồi nè Tiếp đến mình sẽ tô màu các người anh em của ông nha Về trang phục của các người anh em Các bạn cứ thoải mái lựa chọn màu sắc và phối màu tự do theo ý thích của mình Miễn sao những nhân vật đứng kế bên nhau sẽ không có màu áo giống nhau Để khi nhìn vào chúng ta có thể thấy rõ từng nhân vật một Ở đây chị Giang Nghi sử dụng rất nhiều màu như là màu tím nè, xanh dương, xanh lá, xám và nâu chưa dừng lại ở đó, để làm đa dạng thêm các màu sắc này, chị Nghi còn pha thêm màu nữa. Như chúng ta được biết ở các bài trước, nếu muốn có màu nhạt hơn màu gốc thì chúng ta sẽ phải pha thêm màu trắng. Còn nay, để cho màu gốc thêm đậm, chị Giang Nghi có gợi ý mình sẽ pha thêm một tí màu đen hoặc chúng ta có thể phối hợp giữa nhiều màu sáng tối khác nhau để cho ra đời một màu thật lạ, thật xinh tùy theo ý thích của mình sau khi tô xong trang phục và mũ cho các người anh em. Các bạn đừng quên dùng màu đen để tô cho tóc. Màu da người đã được pha trước đó tô cho phần mặt và tay của các người anh em, cũng như dùng màu cam để tô luôn cho chiếc túi mà một trong số các người anh em đang cầm nha. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành các nhân vật có trong bức tranh rồi. Tiếp theo, mình sẽ tô các vách tường và cột nè. Vách tường bên trái, mình sẽ dùng màu vàng pha thêm ít cam rồi tô tô tô Bức tường bên phải thì có hai phần ở phía trên mình sẽ dùng màu vàng nhạt tức màu vàng được pha thêm nhiều màu trắng để tô còn phần chân tường thì mình sẽ tô màu nâu cam nha à mà các bạn có thắc mắc màu nâu cam là màu gì không đó là sự kết hợp theo tỷ lệ hai vàng một đen một đỏ và một xanh các bạn thử làm theo xem nào khi đã tô xong hai vách tường thì mình sẽ chuyển sang tô cây cột nhé. Mình sẽ dùng màu xám nhạt được pha từ màu trắng và tí tẹo màu đen để tô cho hai thân cột. Còn phần chân cột, mình sẽ dùng màu nâu cam giống như màu chân tường để tô nha. Còn phần bục kế bên ông Joseph, mình sẽ dùng màu xám nhạt thiệt nhạt tô cho mặt trên. Phần thân bục sẽ dùng màu xám đậm hơn một xíu để tô. Tiếp đến là phần nền đất Bé Lai sẽ chọn màu vàng nhạt sống màu của vách tường bên phải cho đồng nhất Khu vực tô màu này khá rộng nên dễ tô và tô nhanh hơn hẳn đúng không các bạn? Yeah, vậy là chúng ta đã gần hoàn thiện bức tranh rồi Khung cảnh nguyên Nga đã dần hiện ra rồi đó Chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa thôi Các bạn cố lên nha Đã nói tới Ai Cập thì mình sẽ không thể không nhắc đến kim tự tháp để lại đố các bạn kim tự tháp nằm ở đâu trong bức tranh này đúng rồi ở đây nè mình có tới hai kim tự tháp luôn đó để thấy được các mặt khác nhau của kim tự tháp thì chị Giang Nghi có gợi ý là mình nên dùng màu nâu cam và màu nâu cam nhạt hơn để tô cho hai mặt của một kim tự tháp màu nâu cam thì đã được hướng dẫn bên trên riêng màu nâu cam nhạt các bạn chỉ cần pha thêm một ít màu trắng và màu nâu cam đã có sẵn thì mình sẽ có được màu nâu cam nhạt ngay phần bầu trời mình sẽ tô màu xanh dương nhạt được pha bởi màu xanh dương là màu trắng cây dừa thì mình sẽ lấy màu xanh lá để tô cho lá cây màu nâu tô cho thân cây các túi đựng thóc thì mình dùng màu vàng để tô sau đó mình pha màu vàng nhạt hơn để tô cho thóc Phần còn lại như bình, ly, các bạn có thể dùng màu vàng để tô luôn nhé Thêm một gợi ý nhỏ cho các bạn để bức tranh thêm sinh động Đó là các bạn có thể dùng màu vàng, màu xanh, màu xám hay bất kỳ màu gì các bạn thích để tô điểm cho các chữ tượng hình có trên thân cột, vách tường và bục kế bên ông Joseph. Và rồi, Bức tranh của chúng ta đã chính thức được lấp đầy bởi rất nhiều màu sắc nhưng không kém phần hài hòa đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã cùng bé Lai và chị Sa Nghi hoàn thành bức tranh Giấc mơ thành hiện thực. Bé Lai biết là bài hôm nay có rất nhiều chi tiết nhưng các bạn đã thật kiên nhẫn cùng bé Lai đi trọn vẹn hết buổi tô màu này. Chúng ta hãy dành cho nhau một tràng pháo tay thật lớn vì sự siêng năng chăm chỉ này nha. Còn bây giờ thì bé Lai phải tiếp tục chuẩn bị cho bài tô màu tiếp theo đây Các bạn đừng quên đăng ký kênh youtube Quanh Hot Việt Nam và like Bay Quanh Hot Việt Nam để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tô màu cho bé Tạm biệt các bạn thiếu nhi và hẹn gặp lại các bạn trong tập tô màu cho bé vào tuần sau Bye bye